Xin chào bạn, hôm nay mình hướng dẫn cho bạn một cái uh, à, iRoad mới của Around Digital Các bạn uh, nhập mã cấp captcha vào rồi bấm continue thì cái này á, là mỗi người hoàn thành thì sẽ được là không không không ba round và tương đương với là 5 đô khi bạn à, mời được người khác tham gia nữa thì mỗi người là được à, không không không một tương đương với một đô nha rồi tham gia tại uh, à, group tham gia channel rồi follow Twitter và retweet Pinbot rồi bấm follow rồi cái bài uh, à, Pinbot của, của nó đây rồi follow YouTube cái Facebook mình nhầm à, mình đã thích uh, Facebook của này rồi đăng ký kênh YouTube ở đây mình sẽ bấm vào đăng ký nha ký cái uh, cái web của Around này thì mình sẽ nhập uh, Gmail vào nha

sao đây nó không được ta các bạn vô thử cái ờ, mail của mình xem nha không giữ nghe gì tới bảo xác minh không phải là robot ở đâu đâu ta đây nãy chắc là nó bị lỗi bây giờ mình à, nhập mật khẩu lại nhé thì đăng ký này nó cũng dễ rồi bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập vô nha à, chúng ta phải xác minh nữa rồi xác minh xác minh thì truy cập vào uh, gmail để xác minh thôi thì sau khi xác minh thì chúng ta đăng nhập bình thường rồi sau khi ờ, đăng nhập rồi xong rồi chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo là uh, tham gia telegram của cái channel thì à, cái channel này mình tham gia rồi thì các bạn chưa tham gia thì các bạn tham gia vào nha rồi bấm submit không tham gia nha ở đây nó biểu là dán cái đường link mà profile của Twitter đây bằng cách vào profile nha à, copy dán vào rồi đường link của Facebook nhớ là profile nha copy dán vào rồi của YouTube rồi do rất là nha tham gia cái ờ, telegram này rồi mình đã tham gia rồi cũng xong rồi follow twitter and review bài bot nếu bạn tham gia vào cái Twitter Aerob Impact Store này nha Rồi các bạn like và retweet nha Rubik rồi xong phóng date đăng ký cái uh, à, round này thì lúc nãy mình đã đăng ký rồi thì các bạn sau khi đăng ký các bạn sẽ gửi một cái à, link mà đăng ký của chúng ta để mình xem lại cái à cái này mình nhầm các bạn ghi cái cái ờ, gmail mà các bạn đã đăng ký vào ờ, adrod nha thì lúc nãy mình đăng ký bằng cái gmail này rồi dán vào ok các bạn truy cập vào cái uh, round này xong rồi các bạn kích vào ví tiền rồi sau đó sau khi kích vào ví tiền á, thì các bạn sẽ là kích vào cái uh, cái đồng mà rau á để mình xem cái đồng đó nó ở đâu uh, rau tóc kinh quản đây ở ờ, rau đây rồi sau khi các bạn tìm ra ở ờ, rau rồi thì các bạn sẽ bấm gửi tiền tiền gửi rồi bấm vào một hàng đây rồi bây giờ nó sẽ hiện ra một cái ví của các bạn rồi các bạn bấm copy sao chép cái địa chỉ ví này rồi dán vào trong cái uh, cái telegram này rồi. rồi bây giờ đã xong rồi thì uh, các bạn ở dưới này có một cái uh, referral link thì các bạn copy cái uh, referral này đi giới thiệu với người khác rồi chào các bạn nha